Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 10 tỷ không lay được phân vân mãi, Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị nhốt. Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tiền, ông Phan Văn Mãi có nhiều quyền. Ở chế độ này thì có quyền là có tất cả, quyền quyết định đồng tiền, nhưng tiền thì tác động tới quyền lực, hạn chế. Cuộc đấu giữa ông Phan Văn Mãi và bà Nguyễn Phương Hằng là cuộc đấu giữa quyền và tiền, và cuối cùng tiền đã thua cuộc. Ông Phan Văn Mãi là con người biết làm chính trị, bằng mọi giá ông phải bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng, bởi nếu không bịt thì không biết chừng tên tuổi của ông Mãi sẽ sụp đổ như Võ Hoàng Yên và nghệ sĩ Hoài Linh. Tiếng xấu đồn xa là mối nguy cho bất kỳ một người làm chính trị nào. Đến thế và lực mạnh như ông Tô Lâm mà dính tiếng xấu ăn thịt bò rắt vàng thì giấc mơ tứ trụ trở nên xa vời. Đây là hình ảnh con trai bà Phương Hằng đã chi 10 tỷ để mua tự do cho mẹ. Ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Nguyễn Phương Hằng có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là trả thù, mục đích thứ nhì là bảo vệ sự nghiệp chính trị của mình. Hành động rất nhanh của ông Phan Văn Mãi khi ông tóm bà Nguyễn Phương Hằng chỉ hai ngày sau khi bà Hằng livestream nhắc tên. Thì điều đó cho thấy ông Phan Văn Mãi có những bí mật không muốn tiết lộ. Hiện nay, số tiền hàng chục tỷ không còn là lớn đối với quan chức cấp tỉnh nữa. Mới đây, một tội phạm chi tới 20 tỷ để thuyên chuyển ông Đinh Văn Nơi khỏi An Giang đã bị bắt. Điều đó cho thấy việc dùng hàng chục tỷ đồng để thay đổi quyết định lãnh đạo cấp cao không còn là cái giá cao nữa. Bao nhiêu đó là nhiều tiền chứ chưa phải là rất nhiều tiền. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt và tạm giam từ tháng 3 Đến nay đã hơn nửa năm và công an đã gia hạn tạm giam rất nhiều lần. Điều đó cho thấy công an không dễ gì buộc tội bà Nguyễn Phương Hằng. Và mới đây, con của bà Hằng đã xin nộp 10 tỷ đồng để bà được tại ngoại. Tuy nhiên, người chỉ đạo việc bắt giam bà Hằng là ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nên đề nghị này khó có khả năng thành công. Vào ngày 4 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Như vậy, xem như lời đề nghị nộp 10 tỷ để bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại đã thất bại. Không biết việc bác bỏ 10 tỷ đồng đổi lấy điều kiện tại ngoại này là lý do gì? Chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh chê ít hay vì một lý do nào khác đây? Nếu vì lý do tiền, ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Phương Hằng hoàn toàn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, bà Hằng đã lỡ livestream nhắc tên ông Phan Văn Mãi thì việc chạy để được tại ngoại xem như là không thể bởi nó liên quan đến sự nghiệp chính trị của một quan chức đang lên. Làm chính trị đến đến vị trí chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là một vị trí ngấp nghé ghế ủy viên Bộ Chính trị. Nếu không có tỉ vết, rất có thể nhiệm kỳ tới ông Phan Văn Mãi vào Bộ Chính trị. Bài học Nguyễn Thành Phong đã bị ngã ngựa còn đó. Chính ông Phong và ông Mãi là đồng hương của nhau ông mãi hiểu được hình ảnh chính trị quan trọng đến như thế nào. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi là người hiểu rất rõ việc bảo vệ hình ảnh quan trọng đến giường nào mặc cho 10 tỷ kia đề nghị đến đâu. Ở Việt Nam, dù đại gia có cơ lớn đến đâu thì cũng chỉ là con cờ của các thế lực chính trị trong đảng. Đảng Cộng sản họ vững cho đến ngày nay thì dựa vào tính bạo lực dập tắt tin xấu là nhiệm vụ sống còn của chế độ. Và đối với những người làm chính trị ở chế độ này thì vẫn thế, việc dập tắt tin xấu hoặc ngăn chặn tin xấu từ trong trứng nước là nhiệm vụ sống còn của họ. Đối với họ, những tin xấu, nhưng đối với người dân đó lại là những tin tốt và trung thực. Ông Phan Văn Mãi đang muốn giữ bà Nguyễn Phương Hằng trong tù cũng dễ hiểu, bởi những gì bà Nguyễn Phương Hằng có thể nói ra thì chỉ có ông là hiểu hơn ai hết vì thế bằng mọi giá ông phải bịt miệng bà. Và có lẽ việc chi tiền để được tại ngoại đối với bà Nguyễn Phương Hằng là điều bất khả thi mặc dù nói về tiền thì bà Hằng không thiếu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công Thương bị buôn lậu vỗ mặt Nguyễn Hồng Diên vô dụng hay nhà nước bóc lột dân. Đã hơn một tháng khủng hoảng xăng dầu chưa thấy kết thúc mà vẫn còn âm ỉ kéo dài Nguyên nhân là các cây xăng bị áp một mức chiết khấu quá thấp không đồng, làm nhiều cây xăng phải đóng cửa, không nhập xăng vì bán không có lời, càng bán càng lỗ. Nhà nước giành độc quyền áp mức giá xăng dầu một cách phi thị trường, được lý giải là đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, với mức chiết khấu không đồng đã đưa đến hiện tượng người dân không có xăng để dùng nữa. Điều này ai cũng thấy không thể gọi là an ninh năng lượng được. An ninh năng lượng là đảm bảo năng lượng cho nền kinh tế, theo tiêu chuẩn quốc tế là phải trữ dầu đủ cho đất nước dùng trong 90 ngày, không phải nhập. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết xăng dầu Việt Nam chỉ dùng trong được có 6,5 ngày. Rất ngắn ngủi, là để yếu kém của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương và cả chính phủ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh buôn lậu chiết khấu cho cây xăng tới 4.000 đồng mỗi lít. Hiện nay, mức thuế áp cho xăng dầu ở Việt Nam khoảng chừng 45% trên giá bán. Trong đó có nhiều loại thuế phí rất phí lý như nhà nước không chịu bỏ. Đó là thuế tiêu thụ đặc biệt. Loại xăng dầu là hàng hóa thiết yếu, không phải thứ hàng hóa đặc biệt gì mà sao lại áp dụng thuế này. Loại thuế phí lý tiếp theo là thuế bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương không hề có hoạt động nào nhằm bảo vệ môi trường sống cho người dân, nếu không muốn nói là họ phá hoại môi trường thì tại sao lại bắt dân phải đóng? Loại phí vô cùng phi lý nữa là phí bình ổn xăng dầu. Phí bình ổn xăng dầu là thu khi giá, giá xăng dầu xuống thấp và trợ giá cho dân khi giá xăng dầu lại tăng. Tuy nhiên, giá dầu thế giới thì nhà nước cũng tăng mà không hề hỗ trợ, vậy thì thu phí bình ổn xăng dầu để làm gì? Với nhiều loại phí phi lý áp dụng như thế, nhiều người đánh giá là nhà nước đang khoan vào sức dân thậm chí khoan vào sức của doanh nghiệp. Đây là một chính sách bóc lột rất rõ ràng. Lẽ ra nhà nước phải loại bỏ một số thuế phí để giảm giá xăng dầu cho dân thì họ lại ép các nhà bán lẻ xăng dầu bằng cách không chiết khấu cho người bán lẻ. Không chiết khấu thì làm sao nhà bán lẻ có lời mà bảo họ phải bán tiếp đây. Vì mức chi phí của họ cũng rất lớn từ thuê mặt bằng, nhân viên đến vốn với lãi suất rất cao đây là hình ảnh nhà nước còn thua cả buôn lậu. Trong tình hình dân thì thiếu xăng, nhà bán lẻ bị ép mức chiết khấu không đồng, thì vụ xử án đại án buôn lậu xăng dầu đang diễn ra. Đã buôn lậu là phạm pháp, tất nhiên người buôn lậu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, có một bạn đọc là chủ cây xăng đã bị nhà nước chiết khấu không đồng tại Việt Nam cho biết rằng những người buôn lậu họ còn tốt với những nhà bán lẻ hơn cả nhà nước những người buôn lậu này đã chiết khấu cho họ đến 4.000 đồng trên mỗi lít xăng, trong khi đó nhà nước lại siết cổ họ. Không xét ở khía cạnh pháp luật mà xét về khía cạnh đạo đức kinh doanh thì những người buôn lậu còn đạo đức hơn cả nhà nước Việt Nam khi trận người dân và doanh nghiệp ra để thu đủ các loại tiền thuế khác nhau trên mỗi lít xăng, lít dầu. Lẽ ra nhà nước dỡ bỏ những loại thuế phí phi lý để triệt buôn lậu thì họ đã không làm họ đánh thuế quá nặng vào xăng dầu, đẩy giá cả mặt hàng này cao hơn các nước trong khu vực, thu hút lòng tham của những kẻ buôn lậu đưa hàng về Việt Nam. Đánh thuế cao nó dẫn đến nhiều hậu quả rất xấu, đó là giá nhiên liệu cao, đẩy giá cả các mặt hàng đều cao theo. Hay nói đúng hơn là đánh thuế xăng dầu cao gây nên lạm phát khủng khiếp. Mà lạm phát chính là cách tước đoạt tài sản của người dân một cách vô hình. Và đánh thuế xăng dầu cao thì kích thích buôn lậu ngày càng nhiều. Nhóm buôn lậu xăng dầu hiện nay đang hầu tòa, họ đã tiêu thụ gần 200 triệu lít xăng, một con số rất lớn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên là một bộ trưởng hết sức yếu kém. Đã như vậy, người buôn lậu xăng dầu lại chiết khấu đến 4.000 đồng trên mỗi lít xăng cho người bán lẻ là cách họ đã vỗ vào mặt nhà nước này và dạy cho chế độ này hãy nghĩ về quyền lợi của dân để bớt khổ. Đã nhiều năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách móc túi người dân vì họ lo cho dân bớt khổ bằng cách nới nhẹ các loại thuế phí thì sẽ tốt hơn cho người dân, nhưng họ lại làm ngược lại. Nhà nước này luôn hô hào rằng họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng về hành động thì họ làm hoàn toàn trái với điều họ đã nói. Người dân phải chịu đủ mọi khổ cực.